à, anh em vừa tá đất là là trời mưa luôn lọc lọc như cái nhà đây là view hồ nó bao quanh các cái cái dãy núi này này tức là bao nhiêu dãy là bao nhiêu bao quanh đó Thấy em đi từ từ chị à, vừa xuống vừa mưa luôn. À, à, nhìn hơi đã không sau này này thường là mấy ví dụ như phạm nhật vượng giống giống giống như, như quy nhân cái chỗ mà à, chị hai á à, sau này bắt đầu này gì nó, nó quy hoạch cái này kia là đất của mình hái lên còn còn bây giờ bây giờ là mình khai thác cà phê cây trồng trước đường chỗ đấy nó bị chỗ kia là là do nó bị ấy sau này ví dụ như mấy mấy chú chú chú đất chú đất hiến ra đoạn như này thôi dạ. hai mét hay ba mét thôi ờ, hai mét à. ừ. thì cũng do mình hết thôi à mình chịu khó mình bỏ ra là tự nhiên nó đẹp lại không chạy xe mình đi bộ được đi bộ như thế này mới cảm giác được củ phần hai còn phần này tốt không nhưng mà à, chỗ này nó bị triền cho nên bắt buộc phải làm như thế này này ừ. ở đây ở đây là triền là chắc rồi nó đi trong này nó đi trong này mưa mưa mưa ấy rồi ở chỗ Bình Phước em á chỗ Bình Phước em làm á là, là nó nó cái hồ đấy hồ nhân tạo nhưng mà nó nó nó bây giờ nó phát phát triển du lịch ừ, mạnh lắm mà một cho ra quay mà một một một một một mét một mét ngang của nó là ba trăm rưỡi bốn trăm triệu một mét ngang ba trăm rưỡi á ba trăm rưỡi một mét ngang ờ ba trăm rưỡi bốn trăm triệu một mét ngang ờ à. mà hồ đấy hồ nhân tạo nha chứ không phải như như hồ này hồ tự nhiên mà hồ đây hồ đắp đập rồi đấy từ đây không nhân tạo ơi từ hơn. Đây biết sao hai bên đây là hai bên đồi. Tới tới đất gì em? Đất mình đây luôn đó hả? À móc này còn đây cái này là ba xào đúng không? Ba xào ở đâu? À là lắc lắc lắc lên lắc lên ba xào đó luôn. Đúng mấy hạt à, đây này. Đây là đất của mình từ cái cây này. Đó chéo lên, chéo lên, từ từ đây. Từ từ cây nào? Tới tới này này, từ cây này này cái này đó hả ờ. chừng ờ, cái ờ, cái móc cho anh cái nha cái móc này hả cái đây cái đây cái muồng này hả dạ hả từ cái cái muồng này Đó, họ biết ờ, họ biết đất của mình chỗ nào chỗ nào nên không sao hết tủ quá cà phê cà phê này để anh hai coi thứ là đẹp đẹp với ái sao này đẹp hay là là là, là bình thường bình thường hả ba sao mới đẹp ba sao chưa mới đẹp hả à, cà phê đẹp đợi ráng gì anh gồng hay anh, anh, anh, anh kêu gọi người nhà là lái luôn à, rút chìa khóa giùm em với anh ơi cha sẽ cày đã đấy em đánh lên đây này à, chỗ này làm ngon đấy anh hai chỗ cà phê rồi đây này thôi bây giờ anh hai thôi bây giờ ở đây thì ờ, vô hái cà phê chứ ờ. à? à. mình thu chứ à, sao ấy bây giờ có đông mình làm sao người ta thu được à, Ủa em cô em cô em bây giờ cái cà phê này bây giờ bên ấy anh thu chứ dạ ờ, không ạ à. à, chủ cũ họ thu ạ à. chủ cũ họ bỏ phân rồi ấy rồi để họ thu để họ thu dạ, ạ à? dạ thu chứ bọn em không thu đâu à dạ, dạ, dạ. có có có, bên đó họ nói rồi hay sao dạ dạ ờ, lúc ờ, lúc mà mua bán là nói rồi ạ à dạ dạ rồi à, <clears throat> rồi anh có muốn chăm thì anh chăm còn không chăm thì để cho họ giữ đất họ chăm à kiểu kiểu vậy rồi châm anh, châm hay không thì đến bàn lại với anh hai tại anh hai ờ, anh đây anh anh cứ bàn lại đi à. bởi vì uh, sợ người ta nghe, nghe nói bán rồi thì sợ người ta anh không ở đây á à. sợ không giữ được uh... đi đi tới đầu này nữa anh nè à. đi đi tới đây à. thôi thôi hai anh em ăn đây nha anh đi uh, cô ranh nha đi không đi coi ranh không đi luôn Vậy lát nữa mình nói xem không được anh thưa anh nghĩ là mình bây giờ công chứng đất của mình rồi bây giờ mình thu chứ chắc là người ta người ta cũng nói chuyện với mình trước rồi đúng không dạ dạ ờ... như vậy thì thôi cái đỡ người ta thu đi dạ dạ Ở ừ, cái đỡ thu đi xong rồi là còn người ờ, ấy thì anh nói chuyện lại với anh hai dạ. nhưng mà nhớ um, ranh á em gọi dụ ờ, gọi địa chính rồi bánh ranh ra anh cái xong rồi có gì nói này kéo ai cũng được kéo lưới à không kéo lưới thì thì mày mày tốn lắm ý đó là làm sao mà đỡ mình mình mình mình xịt, được á nó nó đường dài lắm à cắt mai ông vô ông thu mốt mai mốt <coughs> đây cái trại ông, ông ấy cũng ở đây hả à, ông à, <laughs> thì trưa ăn cơm đây có khi buổi tối ông ở đây luôn à dạ rồi đây là cà phê rồi tới cái đây là cái gì bán của mình luôn bán của mình mình đang là trồng cái gì ờ, cái bán cà phê người ta ấy à đây này đây này bán cà phê luôn anh à, đây là mới bắt đầu chiết dạ, dạ, dạ. mới chiết á à cũng được dạ. thôi người ta công người ta ấy thì đến dạ. đến đây người ta làm đem đây cũng được rồi ờ, ba sao là sẽ hết hết ờ, cái ờ, đám đất ấy này đám cài nhỏ này đó ba sao đó anh Duyên anh, anh nói anh em ba sao thì cà phê đẹp ráng gồng mua mua luôn cái ba sao này tại vì đợt này ngân hàng nó không nó bị khó rơm á dạ. rồi anh, anh anh bị kẹt luôn đầu này có một miếng cũng đẹp nữa à bán sát luôn hả bán đảo nào dẫn anh đi xem luôn đi dạ dẫn luôn hả à chịu khó đến đi đi lần luôn càng bên này thì đẹp hơn đây ba sào này bên này ba sào hả ba sào Ê, tao tới ranh của mình là tao đâu đó, đó từ đó từ từ cá lớn á từ cá lớn á từ cái cái cà này đúng rồi cà lớn này nè à. đó ranh à. nó ranh rõ ràng luôn đấy ranh này ha dạ, dạ, dạ. trên này cũng khói quá hay tại đây là hai anh em á đất này là của hai anh em này à của hai anh em dạ, nên không sao hết Yeah. Dạ. nhưng mà bây giờ bán của mình rồi thì lúc đó là, là, là câu chuyện khác chứ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Làm sao mà lãnh được đất này không y như vậy nhớ em nhớ nhớ nhớ cái gọi điều chính bánh thành cái, cái rồi, rồi, rồi. Ờ, cho nó an toàn á ờ <laughs> dạ. nhanh trong cặp anh nghe nha dạ, dạ. thì nhiều lúc ờ, ờ này kêu mệt lắm tôi lát nữa ra ra ra chỉ anh hai của anh thầy hai anh em thì nương qua nương lại thì không nói nha nhưng mà lúc mà ấy thì thì, thì hơi, hơi bị đuối á. quả cao bên này đẹp này. lô bên này nữa thì đẹp hơn bằng uh, ôm ôm chuối ờ, ôm ôm cái này luôn ôm, ôm này luôn ôm hả nước luôn ôm hồ luôn rồi đến đây đến cái cây mãng cầu này à tầm mãng cầu này ờ, à, à đây cứu như cái ranh của mình đây, đây. à đây này. đó rồi đi xe máy giờ vô hơi xa thôi đi bộ cũng được nhỉ đi bộ đi được. anh cũng khoái đi bộ đó, đó, đó biết này kia rồi. đây đi vô cái cái đám này nữa đám này có ôm ờ, ôm ờ, giống như cái bán đảo ấy à dạ. cái này là mặt tiền bao nhiêu nữa cái nào cái này này cái này bao bao nhiêu bao nhiêu tích bao nhiêu ở đâu cái, đám này này thì em nói đã không phải không phải đám này à đám khác nữa hả à? ờ đám dưới này cái này ừ, chúng ta à. đang làm vậy là cái đám kia là bao nhiêu à, bốn sáu chín bốn sáu chín hả dạ. là nó bám mặt suối mặt hồ này luôn ấy. bên này à cái này này, đèn đây ở bên đó thôi ờ, dạ. thôi đi luôn đi rồi dạ, dạ. đi coi coi luôn hay chạy thể dục không có <laughs> hay tập thể dục đó, à. đó đám này là gọi là lưng à, lưng à, tựa núi à mặt <laughs> mặt không thấy à đúng thủy đúng là lâu này luôn á coi rồi ờ, được thì quay lại làm phát nữa đây năm quay đây khi uh, quan quan trọng là tiền uh. bây giờ biết sao cái, cái mấy lô đất mà ôm trước á nó bị uh, trôn vốn hết á chứ không ra được á à đây lô này từ đây nè từ cái cà phê đó là cùng mình á à cà phê này nè rồi đã biết rồi nói chung là đám cà phê đã từ à, từ ghép đó à, từ gốc đó Nào, trên kia bên này là của mình rồi nè à, bên này của mình luôn à. Dạ. đây là cái này cũng thể hiện đường đi nhé tên bìa thể hiện đường đi này à đường đi luôn hả dạ. đây ranh của mình đây em ờ, cho chủ nhà cắm ranh đây rồi này à. lên lên trên luôn thẳng ờ, cứ thẳng này à lên ranh vô đây là của là, là, dạ, là, là, dạ, là của mình là, là từ đây bên qua rồi ờ, bên này hết luôn hết bên này luôn hết bên này bên này là của mình. À, đi đi đi qua đây thôi. Dạ. Còn còn mấy bên đây là của ai? Của, của người khác hả? Của ờ, đồng bào ạ. À. Người, à. ta, người ta không bán. Người ta không bán hả? Dạ. À, bên bên này của mình. Bên này của mình luôn này. À bám hồ luôn. Là bám hồ mà. nhưng mà những cái đám như thế này thì trong hồ nó nó nó chỉ trừ ra bao nhiêu mét hành lang á hành hành lang bao bao vợ hồ á không rõ nữa có sâu á trong sổ nó không ghi không ghi hả dạ Giờ dạ, trong sổ nó ghi diện tích thực luôn Kêu đứng đó đi đừng có qua Đứng mình đó luôn rồi thấy ơi Đứng mình đó đi Đứng đó đi anh anh về lại Đó, đây này ờ, bám luôn Bám luôn rồi này ừ. à, điện nhưng mà chỗ chỗ ráng của anh chưa có điện à muốn bắt qua dễ mà anh bắt cái đâu từ đâu qua à, gần đó có nhà mà à gần đó có nhà tí em chỉ cái nhà cho rồi rồi rồi chỉ chỉ anh ờ, dụ điện đài này kia đó anh hai anh anh tính đồ ờ, à đúng rồi bắt bắt là phải đóng tiền này kia kéo dây vô á này là cái này là ba sáu mấy thôi nè à. Dạ, còn tên kia là sáu mấy á sáu mấy nữa dạ hai số ghép lại hai số ghép lại là một à, bốn sáu chín à. dạ bốn sáu chín mấy á lô này đẹp bằng bằng hơn bên kia bành ái đồ trồng ái hơi cho nên nếu mà mà có tiền sẽ lấy từ từ từ từ mua từ từ từ từng miếng từng miếng đây này ngon này anh đầu tư lâu này Đấy, đây là tự ờ, tự núi này à, đúng là tự núi luôn núi này dạ. Rồi. đây ra này, ra. đây bên này có cái hồ luôn cái hồ đây này cũng bám mà ấy cũng bám còn cái này là bám ờ, nguyên hồ luôn nè nguyên hồ xung quanh này yeah. Dạ. chỗ nào cũng bám hồ ấy rồi chỉ ờ, lát nữa tới tới sắp sau của anh á đi đi đi thẳng lên trên ờ, chỉ cái móc của phía phía sau á dạ, dạ. rành phía sau á anh xuống xịt mà ấy cho đúng nha đóng đóng cọc xuống đóng cho đúng ấy ờ, chứ bây giờ làm lại cái sâu mới mới ừ, số mới tại vì xác định đã lâu rồi số mới thì à, anh nói chuyện với thảo chứ anh anh không có nói nhưng mà ý nó là làm số mới luôn số mới mắc ừ. lắm ý là à, thảo kêu là chỉ có có sang à, sang sang bao sang tên thôi ý là sang tên một sau á còn ờ, bên mà nếu mà ra biển mới thì em hỗ trợ thôi thì nó là là, là hỗ trợ anh em hỗ trợ ấy chứ đúng không đó là hỗ trợ là số mới luôn á dạ dạ dạ hỗ trợ hết Chứ, ờ, báo nhá không cái đó là hỗ trợ uh, tiền ái luôn luôn ấy chứ tại vì à, cái đó anh nói thảo chứ em không không không, không biết cái đó số mới tại vì anh em đỡ lâu mất mất công quá lắm xong rồi đó anh vừa nên nên nên một kêu gọi anh em lấy cái cái cái ba sao kia à. bên kia cũng ngon bên kia mà mà mà, mà, mà sau này về nghỉ dưỡng thì nó là lá ba sao với ghép chung là thành thành thành một dây luôn xong rồi xong rồi cái này tính sau yeah. Dạ. anh em ấy với nhau lấy nó nó cùng một cái luôn thì nó nó, nó tiện hơn ừ một chỗ Ừ, nó dở hơn yeah. dạ cục à, chưa đi nữa ý đây là là chạy qua coi cái lô bên kia Để ra cứ quy này anh cứ dạ đây là cái mảnh ba sáu sáu à cái, này cái này ba xào vậy? Ba xào. Này ba xào. Ba xào là từ đây từ cái này này. Từ mãng cầu này chỗ đó là kia chỗ cái cà phê nhỏ ấy chị ờ. đó là cái chỗ kia ba sáu tám ấy không cái này ba sáu ba ngàn ba trong số á trong số là ba ngàn sáu ba ngàn sáu hay ba sáu ba vậy coi là số em em cứ nghĩ như ba ngàn sáu ba ba sáu ba ba ba một hay là ba không gì á từ đây là chỗ kia là ba sáu thực ra là làm số mới nó có bao nhiêu đâu tiêu nó lâu thời gian nó lâu thôi đó đó anh nói chuyện với anh Thảo hỗ trợ cái đó chứ thôi anh em hỗ trợ luôn đó, nhưng mà anh đó đó anh nói chuyện với Thảo em, em nhân viên thôi <laughs> anh em trong nhà nhưng anh này thấy ơi anh hai đây này ba sao hơn tí mà sao tờ bản đồ nó khác ta ờ, cái ờ, sáu sao kia là tờ bản đồ 47 ờ, còn này là tờ bản đồ 46 tờ á hả à, số tờ bản đồ á à, chắc nó để đó nó hết rồi đây tới đây tới đây trên cái cây này à, đúng rồi chỉ ra trên kia dạ, đi lên đi lên uh, ờ, trên có cái đường nữa mà chỗ kia nó có cái ái ngầu câu chỗ ngầu câu cũng cũng ái này ờ à. này cái đây tới đây này là là là lên đây là sáu sào tám của mình này à, cột mốc này đấy à ờ cột mốc đâu nữa không cột mốc này à không phải đâu cái đây này là từ đây này hả ở này đây là hai anh em nghĩa là hai anh em á à. Dạ, anh đang nói là là là giờ, bây giờ mình hết tiền rồi thì kêu gọi anh em trong nhà mình á à, là hôm nay ờ đẹp nha ở đây cà phê đẹp nữa cà phê trong kia đẹp nha đu vào trong kia coi đẹp nha đẹp không dạ. mà trà đang lại tiếp mới ghép lại này mới làm lại ờ, đừng có lên chị té em chỉ ờ, đi dưới thôi <laughs> chị đi dưới dạ, không mà đi dạ, thôi bây giờ chỉ chỉ ranh trên kia đi chỉ ranh dạ, phía sau anh yêu cả chị đi việc chưa em thấy đi đi cẩn thận thế em đi, với, em đi được ờ đi cẩn thận được đây giờ biết chưa này cái má này về Bình Dương mình có thịt thỏ mà làm Thế là chắc em làm chín miếng má không em đi căng thẳng hơn là đây bên đây bên từ địa ờ, biên đây qua đây là 68 hả 68 thì lên tới cái lúc ấy lúc này á đi lên được phê đấy thôi chị ở dưới đi đây là tứ bằng gì ta dạ tứ cà bằng gì tưới bằng uh, Ờ, ông thường đánh sẽ cày vô ờ, hút đây lên hả? Hút lên luôn. Đây không có điện ra. Điện thì bắt được mà anh. Hay quá. Đây ờ, có video về ấy. cái này đúng rồi, giống như là đất trên lai mà chỗ ba mẹ làm này đó đây đến đây à tao con đường này đây là cái đường á à hiểu ừ. rồi hiểu rồi tao đây đây là con đường Kề quá à phía sau có con đường là đây đường đây đó hả dạ đúng rồi cái đường này anh à từ từ nha ôi Ồ, nhìn đây cứ đẹp cơ em anh đi rồi à và tới bụi chuối này bé ra đây rồi rồi rồi rồi ở đền vây cái ranh này nè nhiều bụi chuối này nó có cái ranh này rồi rồi anh này anh hai cho bộ chuối này nào nó có cái ranh đường này anh hai cục tre cục tre này nó có cái cái cái mương này này răn này Rồi mình đi theo răn này đúng không? Đúng. Hai hai cái lọ cà phê khác nhau rồi anh này này ơi đây này này hai hai cà phê khác nhau này rồi cái này ờ, cái này thì lâu năm hả nhưng mà đây tốt nhất là đóng đủ à. đây quen rồi mới mới biết hết tranh của mình chơi sao biết hết được ra sau em kêu ờ, chủ nhà mua cái bình ờ, bình xịt sơn á à xịt cho nó dễ không đóng xuống đóng cây rồi xịt sơn lên dạ đóng cây ái rồi xịt lên đi nhưng mà ái cho đúng nha em em em đóng ờ, trụ bê tông á cho xuống rồi xịt sơn lên trụ bên trong hay trụ ái cũng được trụ bê tông á thì dễ tôi đưa xe này tôi dễ đi tôi dễ đó cái trụ bê tông á vậy cho nó ái hơn ta đi này đi đi Đóng, uh, bốn cọc chuột ở đây quá trời quả đất là bốn cặp rồi đâu cứ chỗ ấy là chích chích chích không mà có cái số có số ờ, có cái số, số này có tọa độ hết rồi nhưng mà cái uh... như là nó có ranh hết anh ví dụ như có, cái điều này này này ừ. ranh này ranh ở bụi chuối này bây giờ mình đi vào ờ, ranh ranh thì ranh dài nhưng mà ý là mình không có nhớ được đúng rồi đúng rồi mình phải đóng cái cọc này hay nè, hơn, này này này này bụi chuối này ừ. cái kia này á tiêu á có không ai cái đó cái gì á à. ở này như, như cái cái đây cái cái cái bộ lời này đó ví dụ vậy hay như đây đây sao tôi phân biệt được ta Mãi chưa ra đất rộng quá Đi là chưa biết được chưa ra. han vậy ờ, muốn hết pin nữa hả Thôi, dù nay cái bụi chuối này chắc là, là lành của ranh của mình này anh này à. đây này tao đó cái cái điều này này chắc cái ờ, điều phải Đào ranh của mình ở ờ, mệt từ là từ chỗ nào? kia mà, phải bên kia kìa. Ranh kia đúng không đâu? Đúng rồi. Đâu nó quay lại coi để cho biết chứ. Này chứ ai là cây muồng đây. Ở đây. Mà ý là cái đoạn giữa không biết là đi trong trong cua cua chịu. Đây không anh? Phờ, tôi nói nói nói nói chú chú chú đất đóng ranh nói này kia chứ cái à, cà phê à, là chú à, chú đất người ta đã chăm rồi công sức người ta bỏ ra nên người ta xin à, xin xin mùa này rồi mùa sau mùa sau là ý là mùa sau anh có thu thì anh chăm sóc còn không không thu thì để cho người ta chăm sóc ừ, à. đất luôn cũng được kia là là là cho cho người ta mướn lại hay kiểu đó hay cái đó là cho rồi người ta thu xong rồi anh cho người em đưa số rồi bàn bạc với người ta chứ em không liên quan à <laughs> dạ dạ ý là chủ đất hỏi hỏi cái đây lên diện bằng lại anh hai à xong rồi tính dạ. anh hai anh ờ, dù ờ, không có người dạ, đây chứ dạ, có anh hai anh không, có, không có người chăm sóc sợ người ta thấy người ta bán sợ người ta phá ừ. dạ. cho người ta chủ người ta ờ, chăm sóc người ta ở đây người cũng ở đây nên không sao hết em cũng biết nhà nữa không biết nhà luôn hả hả biết chứ em biết nhà chứ có chuyện gì mình còn biết tìm đường vô nhà chứ ờ. À. <laughs> chứ, chứ nó cho thuê cho làm không không không đúng rồi thôi đã đã tính với anh hai cái đó anh ờ, cứ bàn bạc thôi nhưng mà người ta thu uh, trong thời gian bao lâu là là là xong chứ ờ, tháng rưỡi anh tháng rưỡi à yeah. Dạ. tháng tháng rưỡi trở lại đúng không yeah, dạ, à, cứ cứ đó xong rồi dụ anh hai anh vô cái nào anh chăm sóc lại dạ nhiều không có người thì thì em nói chủ nhà rồi khi nào thu xong rồi gọi em à dạ. đúng rồi nói là dạ, em nói rồi ừ. em nói rồi khi nào thu xong nếu mà có người ta chủ đất có cho chủ đất mới có cho làm lại thì em sẽ báo với anh chị còn không thì thì thôi đó em nói rồi mà anh hai nói uh, bên bên bên anh ba gì á lấy cái ba xào kia rồi đẹp tuyệt vời luôn Dạ ý nói là, là em hết tiền ờ, đang đang kẹt quá không kẹt lại em cũng lấy luôn cái đó luôn rồi. Không không không phải nhá ai đâu. Nhưng mà cái, cái tại cái này nó liền ờ, là lấy luôn. Bữa trước anh nói luôn hai hai lâu á, nó liền với nhau á. Nhưng mà bắt đầu ngân hàng nó nó khó rung. tôi là kêu thế kêu thấy thấy ờ, tên gọi đã đơ gọi gọi gọi hai hai anh em đứng nói đi nói đây đây đây đây hóa rộng bao la luôn đi mình nghĩ luôn nó phía sau nó có cái à, nó hai mặt tiền nó có có một đoạn giống ở trên sâu á à đó có buổi trước anh có quay hết trong này này nhưng mà có quay hết trong này em chụp hình đấy Hello. à, làm à, à, tấm hình rồi rồi, rồi à, tính chuyện gì rồi em à đang cho hả vậy bác nhìn tổng quan này đúng không thì nữa có video của like em đưa cho con nhé ở ờ, ba ba làm nha làm nha cố gắng nha ba ba ừ, ừ. view chỗ này đẹp này anh này anh ơi view này đẹp ờ đẹp, ừ, đẹp thì xuống cái chỗ cái ranh mà mà mà, mà của mình kia mình chụp tắm ngay chỗ ranh ừ. Thì ờ, lên đây mình chụp tắm ngay chỗ ranh đúng rồi cái ba à. mấy kia ba ngàn mấy kia đẹp cà phê đẹp cà phê đẹp bốn trăm sáu đúng không ờ. anh xuân có tiền đâu đâu có tiền đâu đó thì giống như cái hôm qua quay á hôm qua hôm qua vô là anh thấy là anh phân tích tới anh hai chị hai anh là ở ờ, này này này kia làm những cái đua ra ngoài này này à. làm những cái kiểu dạng là quán đua ra đua ra ở à. Ờ. trên này mát rồi thích câu cá câu đồ này, này. Ừ. không biết có cá hay không lúc đấy tính tiếp đúng rồi 10 năm nữa cơ mà đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Hay, cái mưa

cao lên chạy múc múc con kia kìa lên trên nó con đường nữa mà tại tại em đang ấy ờ, không đi được á đây là ranh này đây nãy giờ quay video dài quá thì bây giờ quay cái này cho nó ngắn xíu từ cái cây cà phê này ở đây đứng đây tại móc ranh đây đứng anh đi đây đây ờ, một hai ba vô ok quay video rồi xin lỗi <laughs> xin lỗi xin lỗi